Ôi con này <clears throat> Đuôi à 狼睡的时候，那睡妹妹，够睡了的。 quá lạnh ấy chim đấu không sung Đấy, sấn sấn này Con mái này ác nhỉ Mái nấy cơ mà gì đây Ngó cái gì clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em đánh đi Thực tiết ở Lạng Sơn hiện tại đang rất là lạnh em ạ Có chục độ thôi Đấy là 6 độ em mày ác lên này mà chưa đánh nhỉ rồi lạnh quá đánh đi mà em này lâu quá nhìn vào máy xù à kìa đấy sắn sắn nó vào đi mạnh con này nhìn chảo có vẻ muốn lấy Đấy, đánh đến giờ nói như vậy ok nhá ôi dồi lạnh quá anh em ạ nào con này chắc là hot trong lục đấy đánh nhẹ mồi nó xòe này clip của hoàng văn quảng lạng sơn nha anh em hót dậy thật đấy con này chắc là hot trong lục rồi thái độ biết mà nhẹ mỏi đánh nhẹ mồi này. con này chắc chắn hót luôn này cho anh em xem <coughs> bây giờ là mấy độ nhá tay cóng quá không cả bấm được điện thoại 7 độ C đấy ngày 18 à, tháng 12 7 độ C Lạng Sơn rất là lạnh Ờ, chắc là hấp trong lục vậy mình dình cho anh em xem Đấy, hot rồi đấy Biết mà, chắc chắn là hot mà Nhìn thái độ là biết đấy đấy anh em xem họng còn à, xem họng con bội nhá chắc là thấy người già không dám hót đây đây đấy hót rồi đấy tí nữa mẹ mà lạnh cóng tay gỡ chìm thấy nó hót mấy mỏ kia là được rồi ôi lạnh vãi rồi bảy đâu cho màu 7 độ C tay quá Đây, màu không cụp luôn nhé ngay máu không cụp luôn được à. đây bảy độ ấy còn xem con chào màu bảy độ ấy